Hi, xin chào tất cả mọi người à, Mình đây là Linh đến từ bostudio.vn Và hôm nay mình làm cái video này Để hướng dẫn à, tất cả các bạn livestream iPhone mà không nhận âm thanh nổi Rồi mình sẽ update xuống phiên bản mà nó nhận âm thanh Để mình sử dụng, để mình livestream Thì dạo này có nhiều khách hàng gọi điện rồi có nhiều khách hàng nhắn tin hỏi là cách khắc phục kia thì nó đã bị lỗi nó không khắc phục được nữa rồi thì bây giờ à, Linh mới làm video này để hướng dẫn lại tại vì linh cũng thấy ở trên mạng có một cái anh chia sẻ rất là hay thì bây giờ linh sẽ dựa vào cái chia sẻ của ảnh và linh hướng dẫn chi tiết trên cái điện thoại của linh để cho mọi người biết được là à, mọi người làm cái theo video thì nó sẽ dễ dàng hơn mà khi mà mình nhìn từng bước từng bước ở trên cái chữ thì nó khó thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết bằng cái điện thoại để cho mọi người có thể làm giống như Linh luôn rồi ở trên tay Linh á là một cái điện thoại iPhone 12 ha phiên bản Facebook là đang là mới nhất thì bây giờ Linh sẽ dựa vào cái bản mà của cái anh Hùng hay là anh có số điện thoại 4060 đuôi này hướng dẫn thì à, thay mặt thì Linh cũng cảm ơn ảnh vì đã làm cho mọi người có thêm cái niềm đam mê và livestream được ở trên Facebook qua điện thoại iPhone rồi ok à, bước thứ nhất thì mình sẽ xóa cái Facebook hiện tại trên máy đi thì ở đây Linh đang tải một cái Facebook hiện tại của Linh nè đây thấy không đó thì bây giờ linh sẽ xóa nó đi ha bây giờ linh xóa nó đi nha ok bây giờ mình sẽ để im và linh xóa ứng dụng nó đi ok xóa ứng dụng nha rồi đó là cái điều thứ nhất bước thứ hai là đăng xuất tài khoản app store hiện tại trên máy thì mình vào cái app store đây đây là hiện tại là tài khoản id cloud của linh id apple của linh luôn thì bây giờ mình sẽ đăng xuất nó thì mình sẽ đăng xuất bằng cách nào nhấn vào cái trên góc phải màn hình nó có như 29 này nhấn vào đấy thì nó sẽ hiện ra cái bảng này mình sẽ kéo xuống cuối cùng luôn nó sẽ hiện ra chữ đăng xuất thì mình sẽ nhấn như đăng xuất nha rồi lúc đó là cái tài khoản của mình đã đăng xuất được rồi ok ha rồi bây giờ mình sẽ nhập id của ảnh vào ừ. ok lưu ý là các bạn vào cái apple store chứ không phải là iCloud nha cái tài khoản này nó không ảnh hưởng gì tới iCloud của bạn cả cho nên bạn cứ đăng xuất bạn đăng nhập bình thường đấy rồi ok tiếp theo là đặt ID là i iOS code ok 19 hai cộng gmail à, chấm com ok ha tiếp theo là mật khẩu mật khẩu là hùng 2020 thì mình mong các bạn là khi đăng nhập vào và tải được rồi thì đừng có nên đổi mật khẩu hay là gì hết nha tại vì cái này à, mình xài chung thì ảnh đã chia sẻ thì mình thứ nhất là mình cảm ơn thứ hai là mình sẽ bảo quản cái tài khoản chung đấy nó sẽ hiện ra là IS code 19 Gmail rồi nè rồi mình xong ha rồi tiếp theo mình sẽ cái bước là cái bước thứ tư à mình sẽ vào app sau khi đăng nhập ID rồi đấy mình sẽ tải cái phiên bản Facebook mới nhất mình sẽ vào cái phiên bản Facebook mình sẽ chọn mình sẽ tải một cái app Facebook mới nhất ha đây đây nhận nè các bạn nhận ha rồi ở đây ở đây thì mình sẽ làm cách nào để cho nó nhận là được ok rồi đang tải về nha cái khúc này nếu mà nó tải lâu quá thì có thể tua nhanh ok đợi nó tải về thì nhiều bạn livestream á, Facebook nó không nhận nữa thì à, các bạn tưởng là dây lỗi hoặc là sao cạc lỗi nhưng mà không tại vì Facebook này nó đang có vấn đề như thế này rồi sau đó thì mình sẽ xóa sau đó mình sẽ xóa nha mình đã cài được rồi thì nằm ở đây thì bắt đầu mình sẽ xóa tiếp mình xóa xóa nha ok mình xóa xong rồi đúng không khi mà mình tải cái Facebook mới sau đó mình xóa và tiếp theo là mình vào Safari nè thì mình sẽ nhập cái đường link nè thấy chưa mình sẽ vào Safari Safari của iPhone nha rồi mình sẽ nhập cái đường link là code vn09.mobile.in đấy các bạn đi là enter thì khi các bạn vào đây thì nếu các bạn không thấy cái đường link để nhập thì các bạn cứ kéo xuống kéo xuống khi nào nó hiện ở trên đây là mình nhập vô sau đó mình sẽ enter là đi á thì lúc này nó sẽ hiện ra một cái loạt một cái loạt Facebook nè Lazada hay là cái gì app Zalo gì đó thì mình sẽ tìm cái mình cần thôi mình sẽ tìm cái Facebook mình cần thôi nha ví dụ bây giờ Linh muốn tải cái Facebook 2.2 đi đây mình nhấn vào à, nhớ rồi cài đặt thế thôi hoặc là mình muốn tải cái Facebook 2.6 2.7 thì mình nhấn vào mình cài đặt nói chung là nó sẽ ờ, ok đúng cái phiên bản đó thì mình khi mà mình cắm dây livestream vào mình like thì nó sẽ nhận âm thanh thì ờ, đa số khách đã làm được và thành công và linh cũng cảm thấy là cái thông tin này của cái anh này nó hiệu quả và tốt thì linh sẽ làm cái video để chia sẻ lên và làm video để hướng dẫn lại các bạn và nếu các bạn muốn cảm ơn hoặc là các bạn muốn liên hệ anh ấy để hỏi gì thì các bạn có thể gọi cái số điện thoại của anh ấy thì anh ấy có để cái số điện thoại đây đấy thì linh cũng thay mặt khách hàng để cảm ơn anh ấy nha à, cảm ơn rất là nhiều khi mà làm được cái phít lỗi này đấy rồi các bạn đợi tải cái phiên bản Facebook về và các bạn sử dụng thôi thế thôi thế là xong rồi đúng không thì các bạn hát bình thường và nhớ các bạn hãy nhớ thoát iCloud này ra nha các bạn hãy nhớ thoát cái này ra nha mình sẽ đăng nhập lại cái à, Apple của mình nha chứ đừng có à, để trong này làm gì rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập lại cái Apple của mình là xong thế là xong rồi đó một phiên bản Facebook thì linh làm video này để hướng dẫn lại cho những người mà đọc chữ này kia mà kiểu như là uh, không biết tới bước đó làm như nào làm như nào thì đây linh làm video này rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau và không quên gửi lời cảm ơn đến anh có số điện thoại 0979594060 <laughs> bye